thoại thiên thay đệ tam chầu thoại phủ thiên thay hành vân gia không làm giày do bừng thanh gia hồi cung an thái xá danh quý hương có chầu đệ tứ đức danh roi truyền thanh gia hồi cung sông hóa quê nhà suối lân đi sông hóa quê nhà thanh gia hồi cung châu lục cung đương sắc phong châu lục cung đương bốn dòng trần thì sinh trên thượng hữu lũng giang là nơi cát biển chín tư ngàn tù khí là nơi chúa tiền vầng đồng bào thai tháng năm giờ tí mộng mười

cháu chuột vàng trốn phòng lót đêm ngày sướng dùng đặt tên là mỹ lục cung hương ơn trời vẻ đẹp phi phương Ê. long lanh tính ưa lâu lâu bên một bầu nước trong leo đèo trách ông trắng già sao áo nhợt nhớ hay đâu còn phương vấn lòng tơ sao nỡ vô tình ép buộc riêng tư hay đâu con tạo nên cơ cớ gì lập tức thì đôi mươi tháng chín ba tôi về xa lánh ngọn hương thung nguyện sâu thẳm nhớ thương Ê, sâu thầm nhớ thương bồi hồi trong đồng làm lễ dân nhang cúi đầu lấy mẫu mẫu ba đuốc trì tay dân nhang miệng điện tử bi à, à, à. sai đúng là nói là người sơn cha tình tàng tình bằng trúc mặt xa nghi à, à, à. dòng nhân khai quang tập kỳ diệu quang minh chứng từ chúng nga bích đắc cung gia khi phục hòa tân cận thánh chúa tin trung vương soi cho người kinh người bán người mừng đốt dây làm nương cứ đêm đêm đốt đốt để soi đường soi cho chim làm tổ tìm được mà đinh lách thân đôi tay tiên tốt ngọn đúc thân soi đường đùng đào chậm luận biết bao nhiêu loài cứ đêm đêm đùng đỉnh đốt đùng lên đời đùng đỉnh đốt đốt lên đôi kinh nghỉ chim sơn ca tung cánh đang bay đường đứng trời nhạc reo vui hoa thắm tươi một hoa một hoa đang đua nở trên ngàn hò ca vang trước để ngọc kim sa nào ca vang lên cho với minh điều sương chiều càng vang tay khơi bề bạc rừng vàng đem cho trăm họ giàu sang đời đời đem cho các vị đời đời giàu sang lòng ban danh ban diệt những người hữu duyên hôm mi nay loan ra bàn đền ý à, à, à. rực chập trùng leo vách nơi rực chập trùng leo vách nơi đêm nhanh chân đi nhanh chân trăm hoa cũng tin đón chào để trăm hoa cũng tin đón chào đi mà đằng tiên nữ anh hoa trong rừng sâu đi mà đằng tiên nữ anh hoa anh hoa đẹp về đôi núi đôi núi bao xa bên trên ngàn đi hái trăm hoa hai hoa đẹp về đến đây biết bao nhiêu tanh đồng chờ mong ban diên ít người hữu duyên ngày hôm nay loan giá bàn đền điều lành điều sư phán cùng mi nhân ra, thương nghĩ ai tài lòng chầu phán ý à, à, à. công đầu rực rỡ sắc hoa khoe màu đường mày là nơi như gió vờn mây trong khúc nhà vui chúng con dâng lời cảm cho duyên như hoa đẹp như tiên giáng sinh yêu kiều giáng giáng sinh yêu kiều đôi môi em cười làm đất người trần gian ba phút đồng xa muốn dân đâu ca muốn nhà mừng vui bắc trung nam xung vầy bắc trung nam xung vầy long vẫn bỏ hồi đón dầu về đến đây dầu về đến đây bán phúc lâu xa ấm nói cho mọi nhà bên kia là bản thí lạng sơn bên này châu lục khói hương ngàn cao ngôi đền thờ trên đỉnh non cao ý, ý, ý trên đỉnh non cao trăm hoa khuya sắc ngát nào mùi hương như sớm chiều khói tỏa mây buông sớm phê chín đi tư tiền lối đi về ý à, à, thanh xa hồi cung